Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với cái video này Em xin phép và giới thiệu đến với các bác Về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này nó là đồ chơi công chuyện đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt giúp cho các bác khi đi đánh tài xỉu tại các sòng sới các bác sẽ nắm chắc được phần thắng ở trong tay và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này đây đây là cái hộp bốn mặt mà em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong cái hột này và khi nào mà mặt nào về nó sẽ báo dung mặt đó cho các bác và báo dung đủ bốn mặt còn đây đây là cái máy báo dung này rất nhỏ gọn các bác đút túi quần túi áo lúc đâu cũng được và khi vào sòng sới chơi các chỉ cần luồn được một hột tài xỉu này vào thôi hai hột này là hai hột chợ nắp chén đĩa hoàn toàn là nắp chén đĩa chợ các vâng nha và đối với mỗi một cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này thì nó sẽ có một cái công thức báo dung riêng đây mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung riêng cho các bác và dung đủ bốn mặt luôn trong đó có hai mặt mặt ba mặt bốn là không dung và với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này thì em bao tan tích phía bên ngoài cho các bác đó là nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong đây bây giờ em sẽ thử nam châm nữa các bác này em thử cả ba hột luôn nắp chén đĩa luôn không hề hít nhá đúng không ạ đó bây giờ em sẽ dọi đèn cả ba hột này các nhìn này cả ba hột đều trong như nhau đúng không ạ đó nếu để như thế này thì liệu các bác có phân biệt được hột nào là hột bốn mặt không ạ đây được chưa ạ đó ba hột trong như nhau nha các bác nha còn về phần nước muối thì em à, xin phép được khất phần nước muối nhưng mà khi nào mà các bác muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây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 máy không dung không dung tức là ở trong này sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 ở cái chén này thì em sẽ bỏ còn nếu các bác mà ưng tài hay ưng xỉu thì các bác cứ đánh bây giờ em vẫn dở lên cho các bác xem xem trong này có ba hoặc 4 hay không các bác nhá đó có mặt 4 đúng không ạ máy dung hai ngắn này hai ngắn ở đây thì có mặt hai mặt nhẹ em đánh gì các bác đánh xỉu đúng không ạ nhị và có xỉu chuẩn chưa ạ máy dung một ngắn một ngắn ở đây là có mặt nhất này các bác này nhất ở đây em lại đánh xỉu tiếp các bác nhá nhất và có xỉu được chuẩn chưa ạ máy dung ba ngắn này ba ngắn ở đây là có mặt 5 mặt 5 ở đây thì em đánh gì các bác ngũ tài bác vâng nha đó có mặt năm và về tài luôn chuẩn không ạ máy không dung này không dung ở đây lại tiếp tục có ba hoặc bốn em sẽ dở lên nha các bác xem có ba hoặc bốn không đó có ba này các bác này máy dung một ngắn một ngắn ở đây là có mặt nhất này mặt nhất ở đây em đánh xỉu các bác nhá đó có nhất về xỉu chuẩn không ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử một vài tiếng các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ chơi tài bộ đồ chơi tài xỉu bà dung bốn mặt này nó như thế nào ạ các bác cứ trực tiếp lên cơ sở em test hàng lên bến xe miền tây test hàng để các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó còn với tài xỉu thì tất nhiên là sẽ phải gặp chén phản rồi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 hẹn gặp lại các bác ở những video sau